除咗上面嗰個炸蝦之外，佢底下仲有炸豬扒啦，超級抵食。哇！好肚餓真係。呢間係嗰啲人哋嚟打卡咁樣噶嘛。我上次係真係素顏啦，着住嗰啲 training 去韓國嗰邊散步，跟住都一個人地喺度食咯。我覺得我係突破咗呢個一人食飯嘅境界。佢嗰蛋係超級滑，嗯，超中意食。嗯，勁大隻蝦。嗯。 哇！成嚿裂咗，係啊，係啊。 話說咧，我最近用緊一隻 cream 勁好用咯。嗯，係咩？睇下邊度有，要買多罐。哦，呢度呢度呢度呢度呢度。佢呢個牌子咧，全部都係用啲最天然同埋最新鮮嘅原材料去整嘅。跟住我呢排用得最多咧，就係呢個 cream。呢隻個英文叫 Artemisia。Artemisia，佢嘅中文譯名咧就係茵陳蒿啦。唔知大家有冇聽過呢個成分呢？ 茵陳蒿其實係含有豐富嘅維他命同埋礦物質，有助於人體嘅新陳代謝同埋血液循環。可以俾大家睇下個 texture 先，佢係偏潤同埋比較 creamy 嘅嗰種質地嚟嘅。 佢搽上面之後係好保濕嘅同時，都唔會好黐流粒嘅，好快咁吸收到。佢喺降紅同埋鎮靜方面咧，係真係有好明顯嘅效果。我自己個人嚟講，紅艾草同埋茶樹嘅成分咧係比較夾嘅。前排就係因為轉季啊，再加上又瞓唔夠，所以變咗皮膚咧有啲敏感，生啲暗瘡啊、粒粒咁樣。但係用完佢兩三日之後，真係好有感咯，好明顯降紅啦，同埋啲粒粒都已經冇晒咁滯咯。個人嚟講，我都好推薦呢隻 cream 嘅。 同埋我都好中意用佢哋呢個 brand 嘅面膜，分別有茶樹、蘆薈同埋茵陳蒿， 佢哋全部都係有 vegan 純素嘅認證，係唔經任何嘅動物測試同埋唔含有動物來源嘅成分。我咪話我自己同茶樹好夾嘅，呢隻茶樹嘅 mask 消炎同埋降紅嘅效果係真係好顯著。一嚟佢面膜只係好薄好薄，二嚟咧就係佢好多精華，所以真係可以好快同埋好容易咁樣吸收到。跟住蘆薈呢塊咧，我自己都係幾中意用嘅。佢嘅保濕同埋舒緩嘅效果咧，都係好明顯。好似最近呢啲咁乾燥嘅季節，需要急救補水嘅時候就可以用佢啦。仲有艾草呢塊咧，就係有 舒緩緊緻嘅功效，有助我哋加強翻皮膚底層嘅抵禦能力，咁就可以幫助皮膚穩定啲，冇咁容易生啲暗粒或者暗瘡咁樣。平時咧，就算冇嘢做，我都會落去樓下嘅 Olive Young 度兜個圈咯。你唔覺得 Olive Young 真係好多分店咁樣，即係好似便利店咁樣咯？都有兩間，隨時有一間喺左右。佢啲 brand 係好齊啦，仲成日有 discount 咯，嗯，所以係好適合小資女、學生。呢個牌子喺韓國最近係超級 hit 啦， 佢其實係連續三年韓國 Olive Young 嘅唇彩銷售冠軍咯。佢係俾啲韓妹稱為呢個唇彩專家，即係證明佢嗰啲 lip product 係真係好好用。我自己用完之後覺得唔止佢啲 lip product 啊，佢嘅眼妝同埋 concealer 咧其實都幾好用。佢仲有出咗幾隻嘅 palette，就呢隻十二色嘅眼影盤。一號係比較偏向大地色，即係好百搭。我覺得無論 cream tone 定係 warm tone 都可以用到咯。我自己即係我覺得幾靚嘅色，俾大家睇下。 係好顯色啦，同埋佢 bling 得好靚咯。我自己覺得一號咧係好適合最近咁樣秋冬嘅時候去用，無論係日常妝定係比較深水少少嘅妝都可以演繹到。跟住佢另外仲有一隻 二號，就係偏向紫色嘅 tone，偏自然，可以用嚟化韓國最近好興嘅藝術顏妝。 佢係好容易推，同埋嗰個延伸度係好高之餘，佢粉質都係好細膩，然後係超級貼服喺個眼皮上面啦。再嚟睇下呢個 concealer，可以見到佢係攞過好多美妝嘅大獎，佢係有四隻色號嘅，我用得最多就係廿一，係好水潤，一啲都唔會乾，佢嗰個 coverage 都係好高嘅。我中意用佢嚟遮呢個黑眼圈啊、痘印啊，同埋一啲咁樣少少嘅雀斑。跟住廿三呢隻就係再深一隻色， 就適合膚色比較健康少少嘅人去用。二十呢隻呢，就係比較淺少少嘅，適合膚色比較白嘅朋友去用嘅。最後呢，十三呢隻就係最淺㗎啦，可以用嚟做局部嘅提亮，即係例如笑紋啊或者係 T 字位，大家就可以根據翻自己嘅膚色同埋膚況去揀翻啱嘅色號去用咯。我最中意呢支 concealer 嘅原因，佢有茶樹油提取物嘅成分喺入邊，化妝嘅同時都好似有種護膚嘅感覺，會感傷皮膚咯。另外呢，我最近都 有一支保濕嘅噴霧想推介俾大家用嘅，就係呢一支 BioHeal 嘅 Cream Mist。 因為佢係一支有高濃度鎖水配方嘅營養保濕噴霧，喺噴完上面之後就會形成一個保濕層，可以好持久咁樣做到呢個保濕嘅效果。佢同喺香港買到嘅活泉水噴霧好唔同嘅地方呢，就係佢有呢個泛醇嘅成分啦，即係維他命 B 五同埋積雪草嘅成分喺入邊，所以佢可以好有效咁樣做到鎮靜嘅功效，而且仲可以改善皮膚嘅紋路同埋修復呢個皮膚嘅屏障，一支就已經可以做到咁多嘅功效，係性價比超級高咯。用之前呢， 就要熬下佢先嘅，噴出嚟呢，可以見到係超級細膩。其實佢係化唔化妝咧都可以用嘅，化妝就可以當係一個好單純嘅保濕噴霧咁樣去用啦。你化咗妝之後噴呢，就有一個定妝嘅功效，可以減少呢個浮粉嘅情況出現嘅。尤其是韓國呢啲咁乾嘅天氣，我平時咧都會咁樣帶一支出街，然後方便喺補妝嘅時候可以噴下咁樣。 哋滿載而歸，耶、yeah! 對我啱啱所講嘅 products 有興趣嘅朋友呢，都唔使羨慕嘅，因為呢三個 brand 已經獨家咁登錄咗萬寧啦，所以有興趣嘅話就可以去屋企附近嘅萬寧嗰度試下啦，再 depends on 自己嘅膚質同埋膚況，睇下啱唔啱自己咁樣。依家行完之後有啲消化咗嘅感覺咯，嗯，行 Olivia 係真係做運動咁樣咯，太大間啦，一陣間去到 cafe 再拍俾大家睇啦。我 要排隊。 得。咁夾包佢。哇！係卡路里嘅味道啊！好味啊！我都係上嚟咗好耐咯呢間，我由上年已經 book mark 咗，去到依家先嚟到。我哋邊個嗰陣？跟住但係一嚟有好多人，所以之前一路都去唔成。 Ủa, lỗi hậu lắm Mm-hmm.！cream cheese 嗰隻味勁重咯，但係佢唔係好苦咖啡味，我覺得呢個都好食嘅，但係你嗰隻好食，嗰個餅係正冇辦食㗎，冇辦法啲咩？即係咧排你又冇辦法排你，省略咗好多字，因為我哋講冇辦法。呢個餅咧係 係咯。真係。嗯，你咧？係咯。 頂咯，個頭真係好細。好正。 身呢個係清醒嘅狀態。係啊，我冇飲醉。